xin chào mừng tất cả anh em chúng ta đã đến với kênh của tướng online thì hôm nay tôi xin được à, giới thiệu với anh em một cái thế cờ tài à, thực dụng mà chúng ta rất là hay gặp trong thực chiến à, chúng ta có thể theo dõi qua cái hệ thống quân lực của hai bên lúc này chúng ta thấy là bên đen họ còn xí tượng nhưng mà đã đã bị gáy một tượng và có một chốt đang đứng là chuẩn bị sang sông đúng không ạ à, thì đối với cái hình cờ tàng Ờ, này nếu mà chúng ta không biết xử lý thì sẽ là rất là dễ dẫn đến hòa cuộc ờ, nếu như chúng ta mà cái ờ, nước đầu, những cái nước đi của chúng ta không chuẩn xác ví dụ như nước đầu tiên chúng ta đi pháo bốn ba để bắt được tốt này chẳng hạn thì lúc này bên em họ chỉ cần đi tượng bảy chín để giữ lại cái tốt này thì cái tốt của chúng ta nó sẽ, sẽ trở thành vô dụng đúng không ạ thế thì trong cờ này ấy, để mà đánh thắng được cái cờ này thì anh em chúng ta cần phải theo dõi kỹ Ờ, để sau này khi mà chúng ta ờ, thi đấu thực chiến thì chúng ta vận dụng vào ừ. nếu mà chúng ta đi nước phá bốn thì sáu thì chín tướng, cái nước cờ này nó cũng không chuẩn xác bên này thì chỉ cần họa sĩ về lúc này chúng ta sẽ hết đánh đúng không ạ do vậy thì chúng ta cần phải lợi dụng cái con tốt 8 này à, cái con tốt lỗ 8 này à, để chúng ta khóa khóa tướng để chúng ta khóa tướng sau đó chúng ta sẽ sử dụng pháo đây ờ, để khóa hai sĩ này để chúng ta không thể bổ sĩ lên được à, những nước đi như sau tốt tám bình bảy bên này bắt buộc phải phái tướng về trong trường hợp này chúng ta không thể vào tướng được bởi vì tướng đỏ lúc này nó chiếm một số độ vì vậy chỉ còn nước duy nhất đó là à, tướng bốn phái một ờ, tiếp theo thì cờ nếu như chúng ta mà tấn, tấn pháo lên đời để không trên sĩ thì lúc này thì cái cờ này nó sẽ, sẽ dẫn những hòa cờ à. tuy nhiên thì ờ, trong trường hợp này thì bên, bên đỏ à, vẫn lại tiếp tục sử dụng con tốt à, để tấn công à, đó là một nước đi rất là dùng mạnh tốt bảy tấn một à, tiếp tục cái đen thứ bốn tấn một là không thể bàn tướng trong trường hợp này và sau đó bên đỏ sử dụng nước pháo bốn tấn tám nước đi phải nói là cực kỳ cao Ờ, dẫn đến thắng cuộc khống chế hai cái sĩ này ờ, không thể xí sáu tấn năm được cũng không thể phá sĩ về được ờ, không thể vào tướng được lúc này bên đây người ta chỉ có một cái phương án đi duy nhất đó là đi nước tượng bảy và chín mà một nước đi đơn giản đúng không ạ chúng ta chỉ cần đi nước <clears throat> pha bốn bình hai như vậy thì cái hệ thống này đúng không ạ nó sẽ bị tắc quân tới đây bên đỏ giành được ờ, chiến thắng trước đi cờ